tình tan cái lang ý a tan tiền tiền a tan ý hờ rằng mà thì treo ý lên ý à cây à bưởi à, ô tình rằng là cây bưởi ấy hư rằng là ấy hư bóng y đèn là bóng ơi à cùng răng đèn đi hoài nhờ ý đôi người là người bên ấy cùng rằng bước ngã ra là giải khêu đèn là khêu ý là khêu đèn đi nói cái rằng mà thì treo ý lên đi à, cây tình rằng là cây bưởi ấy hư rằng là ấy hư rằng hoa ấy a à, a à, la ý ôi ấy à ai hết ô tình rằng là ai hết ấy hư rằng là ấy hư thì ta thì ta ta nay chiến ý a à, cánh a à, la chiết ý a à, la chiết cánh nói cái rằng mà thì tôi chiết cánh chiết đi cánh để cội cho cây ấy cây ô tình rằng là cho cây mà này cho ý cây hư rằng là